vừa sạc được cho các thiết bị, vừa có tác dụng xả pin để bảo vệ cái cục pin này khi mình không có xài. Cục pin này đóng vai trò rất quan trọng luôn nha. Nếu mà nó hư mà nó tụt pin ờ, giữa đường á, thì cái playcam của mọi người có thể bị rớt nha mọi người. Đó, mà rớt là thôi rồi nha. chào ngày mới. TBO xin chúc tất cả mọi người một ngày mới an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Hôm nay TBO sẽ hành trình đi tham quan một khu du lịch nổi tiếng ở Phan Thiết và sẽ làm một cái chương trình đập hợp cùng với review hướng dẫn chi tiết cách sử dụng một thiết bị rất là cần thiết cho những ai sử dụng Playcam luôn nha xin mọi người hãy cùng theo chân của TBL để TBL chia sẻ cho mọi người. Đó, bây giờ mình đã đi ờ, tới chỗ ờ, khu ờ, đây là một khu nghỉ dưỡng ở Phan Thiết. Rất là mới luôn nha mọi người. Đó. Đây. Đây là khu vực đồi cát hồng mũi né hòn rơm đó bây giờ mình sẽ à, tìm chỗ nào mát mát à, mình à, đập hợp nha mọi người mình sẽ lạng qua vòng á lạng qua vòng mình đập hợp khu du lịch triệu đô à <laughs> à đó cái cái địa phương rất là chu đáo rất là nhiệt tình thế mọi người à họ rất là nhiệt tình để ờ, hướng dẫn khách luôn ra giữa đường họ nhiệt tình họ quẩy khách vô luôn đó đồi hồng đồi cát triệu đô thật là mát luôn rồi bây giờ mình sẽ ờ, vòng lại nha mọi người đó mình sẽ vòng lại vòng lại đi lên ờ, chỗ mát mát à Tình hình là TBL xin thông báo đến tất cả anh chị em cô dì chú thím đã theo dõi TBL Đặc biệt là những ai ở Bình Thuận có ý định học bằng lái xe ô tô xin liên hệ với TBL để được TBL hỗ trợ miễn phí. Đây là sự thật nha mọi người. xin chào các bạn thì bây giờ mình lại à, giữ đúng như lời hứa nha các bạn mình sẽ à, tập hợp một cái sản phẩm liên quan tới Playcam đó hiện tại thì mình đang à, đứng à, ngay chỗ đồ cát hồng của à, Phan Thiết Bình Thuận nha mọi người đó đồ cát triệu đô à đồ cát này trị giá là triệu triệu đô luôn nha mọi người đó rất là đẹp luôn rất là nổi tiếng lên nhiều phim ảnh rồi luôn nha mọi người đó rồi, theo như ờ, lời hứa của mình đối với ờ, mọi người ờ, thì hôm nay mình sẽ review tập hợp một cái sản phẩm liên quan tới Playcam đó là bộ sạc. Đây. Đây là bộ sạc uh, Mini 2 và Mini SE hai chiều cho máy uh, không người lái. Đó. 392 ngàn Đó, gần 400 Rồi, mình sẽ phối hợp ra nha mọi người Đó, sẽ khui hộp ra cho mọi người xem thì mình sẽ à, xem thử coi trong này nó như thế nào nha mọi người à đây đây đây đây cha ủa sao thấy nó nhỏ hơn so với tưởng tượng này mọi người đây mình à, mua hàng à, của à, thằng nào đang biết nói chung là trung quốc à, biết của nào bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho mọi người xem nha ừ. đây là cái à, đốc sạc đôi luôn thì à, đối với một người bình thường á xài hai cục pin á là quá dư rồi cộng với lại cái à, đắp sạc này là quá dư rồi tại mình quay lên à, cái bờ lay cam rồi có bao lâu đâu là mình phải xuống rồi ô đây đây đây trong đây hết luôn nha còn mấy cái này để dành giữ vệ sinh môi trường nó có một cái tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng này nha mọi người đây cái gì đó mình sẽ xem cái này đây hướng dẫn này này không được dùng giống vậy nè đó cái này mình ờ, mù tiếng anh đó thì bây giờ mình sẽ coi trong này còn cái gì nữa không đây là một cái uh, sách hướng dẫn đây vì uh, đầu sạc tai si đây cái dòng mà bút ao á sạc của nó là 3A nha mọi người đó còn cái dòng này uh, USB book out 2.0 5V 2A đây còn cái này là 5V búp in búp out búp rồi USB out rồi ra rồi cái này gì à? rồi bây giờ mình sẽ à, cho mọi người xem đây đây đây đây đây nhìn nó rất là chắc luôn mọi người đây cái uh, mũ này không có phải là mũ uh, mềm mỏng nha mọi người dày á ừ. dày chắc lắm có thể bảo vệ được cục pin đó mọi người đó có thể bảo vệ được cục pin đây thương hiệu này thương hiệu gì thì mình cũng không biết mà nó cho mình à, hai uh, cọng dây sạc tai si nha mọi người đây cho mình hai cộng dây sạc tai si luôn đó dày to chắc rồi đây nữa nè đây nữa nè ừ. đây rất là đẹp luôn cứng cáp luôn mọi người chắc chắn luôn đó maximum là 3A rất là chắc chắn luôn mọi người ơi đây nè nhựa nó mình tưởng mềm á chứ mỏng á chứ ai gì cứng cáp luôn rất chi là cứng luôn ok bây giờ mình sẽ à, hướng dẫn chi tiết và demo cách sử dụng cách sạc cũng như cách xả cho dòng à, mini 2 nha mọi người đây là cái à, lắp sạc hai pin cho mini 2 nha mọi người đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết luôn cho mọi người xem mọi người biết sử dụng đó thì à, bây giờ hai cái à, cổng USB-C này nó sẽ à, sử dụng dòng sạc là 5V 3A nha mọi người còn cái à, dòng à, cái cổng à, USB A này thì mình sẽ dùng mình sạc cho điện thoại sạc cho GoPro sạc cho cầm tay mini 2 nha mọi người đó thì bây giờ mình sẽ lần lượt demo tất cả mọi thứ luôn cho mọi người xem nha đó ok thì bây giờ đây là hai cọng dây đây hai cọng dây USB-C ờ, mình sẽ cắm vào đây đây đây một cọng nữa mình có thể sạc đôi sạc một lúc hai cọng dây đó mình sạc một lúc hai cọng dây này thì tốc độ nó sẽ mau hơn một lúc nó sẽ sạc được hai pin còn mình sạc một cọng dây thì nó sẽ sạc được một pin một lần nha mọi người đó bây giờ mình sẽ cho pin vào để mình demo cho mọi người xem nha đó bây giờ mình sẽ cho cục pin vào đây rất là khít luôn mọi người pin mình để xuống một phát mình nhấn xuống một phát là nó sẽ tự vô luôn ở đây là pin gần đầy nha mọi người đây cái này cũng vậy mình sẽ để xuống và mình nhấn một phát cái này là pin đầy rồi nha mọi người đó muốn biết pin bao nhiêu thì mình sẽ nhấn cái nút này nè đó cái nào đầy hay cái nào không đầy là mình biết liền đó thì bây giờ mình sẽ demo cách sử dụng đây cách sạc nha đây mình sẽ dùng cái uh, củ sạc 5V 3B này sạc cho cái uh, đốc nha đây đầu ra mình sẽ gắn vào đó thì nó sẽ sạc Thấy mọi người? Cái cục này nó đã đầy rồi cho nên nó không sạc. Còn cái cục này thì nó ờ, chưa có được đầy cho nên mình sạc. Đó. Thì để sạc ờ, nhanh hơn thì mình sẽ cắm thêm một cái nữa. Bên này. Đó. Thì tốc độ sạc của nó sẽ nhanh lên gấp đôi. Nó sẽ sạc hai ờ, pin luôn. Một cùng một lúc luôn. Nhanh lên gấp đôi. Đó. Thì cái cục sạc này 30 ngàn mAh này hồi bữa mình có review rồi nó cho dòng 5V 3 30 20W nha mọi người từ 15 tới 20W mình đã review rồi thì bây giờ mình sẽ thử mình xả nguồn nha mọi người pin mà để lâu mình không xài thì mình sẽ xả cho nó để bảo vệ pin được lâu hơn tại vì cục pin tới à, à, một triệu lần đó nếu mà mua ở nhiều chỗ tới à, một triệu hai một triệu ba thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xả nha đây nó có thể giống đóng vai trò như một cục sạc dự phòng để xả lại cho các thiết bị đây thì mình lâu ngày mình không xài thì mình phải ờ, xả nha mọi người khi nào mà mình sử dụng á thì mình mới ờ, cắm sạc khoảng 4 năm tiếng thì pin nó sẽ ờ, rất là bền luôn. Đây, bây giờ mình sẽ ví dụ một cái mình sẽ xả mình sạc cho cái tay cầm nha mọi người. Đây thì cái tay cầm này đầu ra là đầu vô á là 5V 2A mình sẽ sạc được cho nó đây thì bây giờ cái nóc sạc của mình nó trở thành một cái à, cục sạc dự phòng nha mọi người một mũi tên mà bắn trúng hai con nhạn nha <laughs> tức là mình vừa sạc dự phòng mình vừa xả được cho cái cục pin này nha đó thì bây giờ cái uh, tay cầm của mình đã đang sạc pin đó nha mọi người hoặc là mình có thể mình sạc cho điện thoại nha mọi người đây nó rất là khít luôn mình sẽ à, rút ra từ từ bây giờ mình sẽ xả mình sẽ xả dòng cho điện thoại thì điện thoại của mình là dùng 5V 2A 2A đó mình sẽ xả mình sẽ gắn vô đây và mình sẽ gắn cái điện thoại vào để mình xả pin khi nào mình gần xài à, cách 5 ờ, 6 tiếng rồi mình sẽ sạc pin cho Playcam cho pin ờ, mini 2. Đó. Nó vô pin này nha mọi người. Đó, vô pin nè. Rồi. Cũng giống như mình có thể mình sạc ngược lại cho cục sạc dự phòng luôn nha mọi người. Đây. Mình sẽ à, lấy một cục sạc dự phòng và mình sạc cho nó. Rồi, mình sẽ sạc cho cục sạc dự phòng này nha mọi người đây cục sạc dự phòng này là đầu à, vô là 5V 2A thì mình sẽ cắm vô luôn đây đang sạc nha mọi người đây cái à, tẩu sạc của mình cái hộp sạc của mình cái cốc sạc của mình đã à, đóng vai trò như là một cái cục pin dự phòng vừa sạc được cho các thiết bị vừa có tác dụng xả pin để bảo vệ cái cục pin này khi mình không có xài cục pin này đóng vai trò rất quan trọng luôn nha nếu mà nó hư mà nó tụt pin ờ, giữa đường á thì cái playcam của mọi người có thể bị rớt nha mọi người đó mà rớt là thôi rồi nha rớt là 90% là là mất xét nha mọi người đó cho nên mình bảo vệ cục pin giống như là mình bảo vệ con playcam của mình thôi đúng mọi người đó hoặc là mình có thể mình sạc cho gâu rồ vẫn được nha mọi người đó mình có thể mình sạc cho gâu rồi vẫn được đây mình có thể mình sạc cho gâu rồi vẫn được thì cái này mình sẽ xả cho nó xuống ở mức 20 hoặc là 50 phần trăm pin để mình bảo quản mình bảo quản à, 10 ngày nửa tháng gì đó rồi mình có thể mình sạc đầy lại rồi mình lại xả hoặc là mình đem ra mình sử dụng đó thì đây là một à, số à, chia sẻ đến với mọi người rồi xin chào mọi người nha hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau nha nhớ đăng ký chia sẻ để ủng hộ TBL ra nhiều clip hay hơn nha bye bye chào tạm biệt